Hello, hello, xin chào quý vị và các bạn có vặt uh, trong cái buổi uh, chia sẻ ngày hôm nay. Thì có rất nhiều bạn uh, đã hỏi Dũng là thị trường giảm thì liệu nó có kết thúc ngay thời điểm này chưa? Và trong thời điểm này thì có nên mua cổ phiếu để uh, tham gia mua bắt đáy và đợi cho thị trường trong thời gian tới đi lên để hưởng lợi nhuận. Và cũng có rất nhiều câu hỏi khác đó là gì ạ? Nếu cổ phiếu đang giảm thì có nên bán ra hay không? và nhiều câu hỏi ờ, cũng ờ, dồn dập gửi đến Dũng là vậy bây giờ nên đứng ngoài hay tham gia thị trường thì trước khi ờ, chia sẻ về thị trường đang đau trend này hay thị trường đang trong một xuống giảm này khi nào thì nên đầu tư và chúng ta cũng nhận biết rằng là xu hướng giảm đến khi nào kết thúc thì anh chị em hãy theo dõi hết cái video này bởi vì Dũng tin chắc là những video này sẽ định hướng cho chúng ta góc nhìn về gì ạ xu hướng thị trường góc nhìn về gì ạ về những cái phản ứng của thị trường có thể diễn ra trong thời gian tới và đặc biệt là chúng ta có kiến thức nền tảng để chúng ta không bị chi phối bởi rất nhiều các thông tin ở trên thị trường à, trước khi chúng ta vào cái phần chính hôm nay thì chúng ta hãy à, ngồi à, đợi đôi chút để cho mọi người vào đông đủ thì chúng ta bắt đầu trong cái chương trình hôm nay à, các bạn có thể chia sẻ cái video này à, cho Dũng được không ạ Nếu các bạn đang à, có mặt trên YouTube à, trên à, fanpage thì có thể chia sẻ video này bởi vì mỗi một cái video này Dũng ờ, mong rằng là sẽ được nhiều người tiếp cận và hiểu rõ à, lý do tại sao chúng ta lại nên gì ạ à, nên phản ứng với những cái tình tiết với những cái à, thị trường đang ờ, diễn ra trong suốt thời gian vừa qua à, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng cần phải hiểu đơn giản là mọi thứ nó đều có những cái quy luật mọi thứ nó đều có những cái gì ạ à, cái quy trình à, nguyên lý để chúng ta có thể à, hiểu rõ và chúng ta có thể đầu tư phản ứng theo với thị trường hôm trước thì chúng ta gì ạ à, có thể chia sẻ các bạn sẽ nói à, các bạn một số các bạn có hỏi là dòng cổ phiếu dòng dầu khí dòng bất động sản dòng chứng khoán hay bất cứ dòng nào thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái tư duy để chúng ta có thể nhận ra là chúng ta nên phản ứng như thế nào à, một nhà đầu tư thành công á, trước khi chúng ta muốn biết nhà đầu tư thành công thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái bốn cái bước như sau bước một là chúng ta có thể uh, nghiên cứu về phân tích kỹ thuật mà trong phân tích kỹ thuật thì các bạn có thể uh, tập trung vào VSA uh, à, tại sao chúng ta lại tập trung VSA bởi vì trong VSA nó cho chúng ta biết rất nhiều cái gì ạ rất nhiều uh, chúng ta đây thì gọi là VSA cho chúng ta biết rất nhiều những cái phản ứng của thị trường cho chúng ta biết rất nhiều những cái tín hiệu tốt để giúp chúng ta định hướng là chúng ta nên đầu tư hay không và cũng vì chính vì vậy thì chúng ta cũng hiểu rõ là chúng ta nên làm gì à, các bạn hãy quan sát và cho Dũng một cái à, theo dõi là bao nhiêu bạn đã biết về VSA có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ Nếu các bạn biết về VSA hãy comment số 1 ạ Ok, các bạn nếu biết về VSA thì hãy comment số 1 để Dũng biết rằng là anh chị em đã hiểu và nắm qua được cái VSA. Đây là một cái biểu đồ về gì ạ? VSA. Thì một số các bạn thì cũng có thể là lần đầu tiên nghe về VSA. À, VSA là một cái gì ạ? Phương pháp phân tích kỹ thuật. À, nó dựa trên ba cái gì ạ? quy luật chính. Đầu tiên là quy luật cung cầu. À, nếu mà đầu tư mà không nắm rõ được quy luật cung cầu thì thực sự là chúng ta có thể là coi như là đã thất bại. Nên chính vì vậy thì quy luật cung cầu là một cái quy luật quan trọng thế thì rõ ràng nếu chúng ta nắm rõ được cái vận động cổ phiếu đang phân phối đang gì ạ à, tích lũy nếu phân phối thì chúng ta bán ra và tích lũy chúng ta mua vào và trong quá trình phân phối thì chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ có thể giảm giai đoạn đầu thì nó biến động mạnh giai đoạn sau thì nó giảm rất là mạnh đấy chẳng hạn đây chúng ta là giai đoạn đầu của trình phân phối này nó biến động rất là lớn à, giai lớn tự lên xuống lên xuống thậm chí là vượt đỉnh nhưng sau đó thì cổ phiếu bắt đầu gãy kênh và bước vào xuống giảm gian tích lũy thì sau quá trình giảm thì nó cũng gì ạ, biến động lớn nhưng biến động này thì nó khác ở cái đoạn uh, phân phối đó là uh, trong quá trình uh, quá trình tích lũy thì kéo lên khối lượng lớn và giảm khối lượng nhỏ kéo lên khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ còn trong quá trình phân phối thì ngược lại kéo lên thì khối lượng nhỏ giảm khối lượng lớn kéo lên thì khối lượng nhỏ giảm khối lượng lớn và quá trình này sẽ diễn ra trong rất nhiều uh, thời gian và có thể diễn ra có thể 3 4 tháng 5 6 tháng tùy vào các gì ạ, dạng cổ phiếu vậy nếu chúng ta nắm rõ được gì ạ, quy luật về cung cầu viết a thì chúng ta thấy là chúng ta đã có thể giành chiến thắng thị trường trong cái việc mà chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật và sau khi chúng ta nắm rõ được cái gì ạ à, phương pháp phân tích kỹ thuật EVSA thì cái điều mà không thể thiếu đó là chúng ta cần phải nắm rõ được về những yếu tố về những cổ phiếu chủ đạo về dạng cổ phiếu tăng trưởng nhớ là dạng cổ phiếu tăng trưởng chứ không phải dạng cổ phiếu đầu tư giá trị bởi vì những cổ phiếu này là những cổ phiếu tăng mạnh nhất và sau khi chúng ta nắm rõ được gì ạ à, dạng cổ phiếu tăng trưởng thì bước tiếp theo để chúng ta thấy là cái cổ phiếu đó phản ứng như thế nào với thị trường vậy hôm nay hay thời gian vừa rồi cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó có cái yếu tố về cơ bản có thể tốt trong thời gian tới như là cổ phiếu dòng dầu khí thì nó phản ứng như thế nào với thị trường nó phản ứng tốt với thị trường hay phản ứng xấu với thị trường vậy nếu mà nó tốt mà nó phản ứng xấu với thị trường thì tại sao chúng ta lại nắm giữ cổ phiếu đơn giản thôi ạ chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu cực kỳ tốt mà nó phản ứng ngược lại với thị trường hay nó nó đi đi mạnh nó giảm sâu hoặc là nó dao động lớn thì nó đang gì ạ bị thị trường gì ạ tác động lên và chính vì vậy thì cái điều kiện thứ ba nó cũng chiếm 25 phần trăm thì lúc đó cơ bản chúng ta chỉ được gì ạ 25 phần trăm đấy ạ khả năng thành công 25 phần trăm kỹ thuật 25 phần trăm chúng ta vẫn có 50 phần trăm là chúng ta vẫn thất bại thì chúng ta đã có những trải nghiệm về cổ phiếu nó khỏe hay yếu trên cái việc mà thị trường biến động và cuối cùng là chúng ta có những cái gì ạ quản trị vốn quản trị rủi ro những cái trải nghiệm chúng ta nó chiếm khoảng 25 phần trăm đây chính là cái công thức uh, thành công công thức tuyệt tuyệt đỉnh trong cái quá trình đầu tư uh, khi chúng ta phân tích về thị trường thì trước khi phân tích thì Dũng có một số câu chuyện có lẽ là câu chuyện này nó cũng rất là là là phổ biến trên thị trường chứng khoán hôm nay có một bạn học viên cũ của Dũng có chia sẻ như thế này tức là bạn đấy thì bạn đầu tư cũng khá là thành công tuy nhiên thì sau đó bạn thành công đó thì bạn hướng dẫn cho một gì ạ hướng dẫn cho một người bạn của bạn đấy là đầu tư và giai đoạn này bạn đấy bạn những cái người bạn của bạn ấy cũng đầu tư thành công và người bạn của bạn ấy lại lại gì ạ à? đi hướng dẫn cho một uh, nhóm rất là đông những người khác đầu tư thì không biết là nhóm Dũng nghĩ rằng là hướng dẫn theo cách kiểu nhiều phím hàng thì đợt vừa rồi là thua lỗ rất là nặng khi bị thua lỗ nặng thì cái người bạn nói lại gì ạ à? lại bây quay trở lại à, thực ra tâm sự thôi nhưng thực tế là có những cái lời lời lẽ không vui với bạn đấy thế thì rõ ràng là gì ạ câu chuyện đấy là lời lẽ không vui nó làm cho bạn đấy lại mất năng lượng và chuyện gì xảy ra nếu mà gì ạ chúng ta cứ tập trung vào những cái mất năng lượng như vậy và chúng ta bị tác động bởi rất nhiều cái yếu tố bị mất năng lượng như vậy đây là lý do để à, bạn ấy vừa tâm sự như vậy nhưng dũng thế là kệ cái đó mới không phải là mình vô cảm bởi vì thực tế là gì ạ họ không biết kiến thức họ không nắm rõ được bây giờ họ cứ đi nghe cứ đi phím hàng thì hôm sau họ mất nhiều hơn họ đến tâm sự với mình thực tế là vấn đề ở đây là chúng ta này nếu chúng ta tiếp tục gì ạ ăn mày cảm xúc từ bên ngoài không nhận ra cái vấn đề bên trong chúng ta thì rõ ràng là gì ạ gì ạ rõ ràng là chúng bị thua lỗ mà thua lỗ chúng ta lên mạng chúng ta chửi bới chúng ta gì ạ chúng ta nói chúng ta xâm sự chúng ta có làm là làm những cái việc ở bên ngoài thì nó không quản trị được cảm xúc mà không quản trị được cảm xúc thì cuộc sống chúng ta rất rất là mệt rất là đau khổ đấy nếu các bạn hiểu rất rõ là gì ạ bởi vì chúng ta cần phải quay trở lại nhận trách nhiệm và chúng ta cần phải làm gì phải có chiến lược đầu tư như nào có nên đầu tư nữa hay không hay chúng thoát ra cũng là một cái câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện cũng là của một bạn học viên bạn đấy thì đầu tư thì cũng là ok nhưng sau đó thì lại được một người bạn đang khuyến nghị mua cái cổ phiếu dạng này mua đang ở đỉnh đấy ạ đấy mua L14 này mua COO mua tít ở trên đỉnh này và bây giờ thì vẫn họ vẫn đang khuyến nghị chúng ta mua bây giờ lỗ đến 4 50 phần trăm rồi vẫn khuyến nghị mua vẫn khuyến nghị nắm giữ thậm chí là không biết là khuyến nghị có khi là mua tăng gấp đôi với câu chuyện ở đây nếu mà chúng ta lỗ đến 40 phần trăm rồi mất 67 phần trăm mới hòa vốn vậy chúng ta kỳ vọng bao nhiêu lâu chúng ta mới hòa vốn ạ đấy là cái điều đầu tiên tiền thì đã mất rồi vài hôm nữa thì vài hôm nữa mà cần tiền để gì ạ cho gia đình cần tiền để làm việc khác thì nuôi chúng ta bán cổ phiếu ra thì biết bao giờ cổ phiếu mới lên nên chúng ta thấy là nghe những phương tiện thông tin đại chúng mà không nắm rõ được cổ phiếu đó nó đang ở trạng thái nào và chúng ta sẽ mất tiền nên chúng ta thấy là ở ngoài kia thì có nhiều những nhà đầu tư uh, thậm chí là đội chúng ta gọi là những cái nhóm họ tư lợi cá nhân là họ gì ạ à? tìm mọi cách để khuyến nghị nhà đầu tư vào để mua vào và chính vì vậy chúng ta nghe câu chuyện của gì ạ à? vừa rồi có câu chuyện của uh, à, FLC đấy chúng ta thấy là đấy là tay to họ mua họ thao túng chứng khoán và rất nhiều nhà đầu tư phá sản nhưng phá sản chúng ta không quay trở lại góc nhìn ở trong cái cái cái ở bên trong nó đó là gì ạ à? đó là nhiều nhà đầu tư gì ạ nhiều nhà đầu tư gia đình gia đình gì à, cãi nhau mọi thứ gì ạ à, mọi thứ dẫn đến là mọi thứ be bét tức là có rất nhiều cái thứ mà ảnh hưởng đến cảm xúc gia đình cảm xúc đến mọi thứ gì ạ à, thế thì ở đây câu chuyện nó là câu chuyện của của cái cái cái việc mà một cái cái cổ phiếu như flc nó làm cho bao nhiêu chúng ta mệt mỏi và đấy chính là gì ạ chúng ta gieo nghiệp rất lớn đấy câu chuyện đầu tiên của flc và hôm qua bạn các bạn có nhìn thấy là câu chuyện của gì ạ câu chuyện của à, à, cái bạn mà tổng giám đốc công ty trí Việt á bạn cũng đứng ra làm một cổ phiếu và cái cổ phiếu này thì ừ, các bạn thử nhìn xem là nếu mà nó nó tăng kiểu dạng như này thì có bao nhiêu người bị thua lỗ có bao nhiêu người có thể gánh chịu hậu quả với những cổ phiếu dạng như này đây các bạn cứ thử xem nào đây là cái cổ phiếu nó dạng như này xin lỗi ạ ok các bạn thấy không ạ đây là cổ phiếu nó dạng này này nó rơi tự do nó rơi tự do như này và đấy là bạn đã hưởng lợi hưởng lợi chúng ta tính được tính được hưởng lợi bao nhiêu ạ các bạn sẽ nhìn thấy được chúng ta hưởng lợi bao nhiêu ạ từ giá 2 lên 36 ạ giá 2 lên 36 gấp bao nhiêu lần anh chị em có thể comment ạ họ đã mua và gì ạ tạo ra một cái giá một cái xu hướng từ 2 lên 36 họ kiếm một nghìn tỷ nhanh không ạ à? đơn giản không ạ à? kiếm nghìn tỷ nhiều nghìn tỷ một cách đơn giản họ có thể mua cổ phiếu này đây nếu mà chúng ta để ý một chút là cổ phiếu này giá bao nhiêu cứ chúng ta cho để một chút ạ à. đây anh chị em để ý, họ đã thao túng từ giá này cũng cổ phiếu từ giá 2 ra 3 này lên một con số này bao nhiêu ạ à? lên con số 80 theo các bạn bạn kiếm được bao nhiêu phần trăm ở trong cái vùng này còn kiếm được bao nhiêu phần trăm như này nên một người người ta bảo là người ta kiếm năm sáu trăm tỷ một nghìn tỷ có chuyện đơn giản không ạ có đơn giản không ạ nên bây giờ những cái cổ phiếu mà họ kiếm được nhiều như vậy CODG thực tế nếu nhà đầu tư mà mua theo trend thì đều kiếm được tiền nhưng có phải ai cũng mua được cái phần này đâu ạ có phải ai cũng mua được đâu ạ có phải ai cũng mua được cái trend này đâu không phải tất cả chúng ta đều là không mua được sell trend này tất cả chúng ta không được mua theo cái trên này mà chúng ta lại gì ạ thường là đeo bám ở phía trên này sau đó bị thua lỗ đúng không đeo bám ở cái này thua lỗ nên chính vậy khi các bạn theo dõi cái kênh của Dũng thì các bạn học về kiến thức tại vì Dũng thứ chủ yếu là dạy cho chúng ta các bạn nắm rõ được xu hướng nắm rõ được cái gì ạ những yếu tố để tác động đến chứ không phải bây giờ chúng ta lại khuyến nghị mua cổ phiếu L14 L uh, ờ, CODG mà cứ nắm giữ nắm giữ dài hạn thì các bạn thấy là các bạn đang đi từ thiện cho một ai đó đấy ạ các bạn đang từ thiện bởi vì họ đang bán ra mà các bạn mua vào thế nên chính vì vậy thì chúng ta thấy có bao nhiêu tiền để đi từ thiện họ thì lòng tham vô bổ mà chúng ta lấy đi từ thiện cho họ đấy thì đi từ thiện các bạn nên cái bạn mà bạn hỏi Dũng là vậy những cái cổ phiếu CDO hay là 14 hay là những cổ phiếu thì có nằm nắm giữ không đấy Dũng đang nói quan điểm cá nhân của mình nhá có thể các bạn không uh, không quan tâm đến quan điểm cá nhân của Dũng nhưng với cổ phiếu này nó đang đặt đỉnh ở đây rất là rõ rồi đặt đỉnh ở đây rõ rồi nó đang đặt đỉnh ở đây rõ rồi thì thường nó sẽ xu hướng là quay trở lại cái vị trí ban đầu nên rõ ràng đến vị trí này, này là họ đang dấu hiệu họ đã bán ra rất nhiều rồi còn dấu hiệu đây là họ đã bán ra rất là nhiều nữa và khi họ bán ra rất nhiều nữa mà họ lại bảo chúng ta mua vào thì chúng ta cần phải xem là chúng ta đang gì ạ? giống là những con gà bị ạ ờ, bị mổ thịt hay là chúng ta cũng lấy CO ở phía trên này là chạy nước rút ai chả biết quá trình này chạy nước rút mà họ lại mua vào bao nhiêu các bạn đã hiểu và biết quá trình chạy nước rút comment số 2 ấy tức là ở chúng ta hiểu đã là quá trình chạy nước rút là quá trình rất là đơn giản mà phần lớn nhà đầu tư phải biết vậy các bạn bao nhiêu các bạn đã nắm rõ được cái quá trình cổ phiếu chạy nước rút là đạt đỉnh comment số 2 còn là các bạn không biết thì comment số không ạ để xem là có bao nhiêu các bạn biết cái kiểu này nào có bao nhiêu bạn biết điều này vậy nếu quá trình mà cổ phiếu chạy nước rút thì các bạn nên làm gì ạ nên làm gì ạ ừ, có phải chúng ta nên bán ra hết không ạ chúng ta phải bán sạch những cổ phiếu này nó chạy nước rút chúng phải bán sạch những cổ phiếu này chạy nước rút phải bán sạch những cổ phiếu này vì nó chạy nước rút nhưng bây giờ chúng ta lại đang được ai đó khuyến nghị chúng ta mua nên vì khuyến nghị mua chúng ta đã gì ạ phải trả giá bởi vì cổ phiếu nó không phải nó thường nó sẽ về đến vùng này thường nó về vùng này để làm gì có đất rẻ ở đây cổ phiếu nó đang có chu kỳ bây chúng ta lại quay trở lại đây là cổ phiếu có chu kỳ thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thị trường chung khi nào chúng ta bán khi nào chúng ta mua thì chúng ta cần phải nắm rõ đầu tiên là thị trường chung là gì các bạn nhớ để thị trường chung là thị trường chúng ta gọi là tập hợp của các dòng của các nhóm của các phân khúc cổ phiếu thì chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều các nhóm dòng và phân khúc cổ phiếu ở đây chúng ta thấy là có dòng chứng khoán có dòng bất động sản có dòng dầu khí có dòng ngân hàng có dòng gì ạ có dòng bán lẻ có dòng gì ạ có à, <clears throat> có dòng uh, thủy sản và nhiều dòng khác thế thì mỗi một cái dòng thường thì nó đủ mạnh thì nó thể kéo cho thị trường đi lên thường thì nền kinh tế mạnh thường là kinh tế tốt thì bao giờ nó sẽ tạo ra đồng thuận của tất cả các dòng nó sẽ tạo ra đồng thuận của các các dòng vì nó tạo ra đồng thuận của các dòng nhà đồng thuận tất cả các dòng nó tạo ra đồng thuận nên nó làm cho thị trường chứng khoán tăng tuy nhiên thì để chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta nên tập trung hoặc là quan tâm đến thị trường thì chúng ta quan tâm những dòng chính dòng chính vì cái dòng chính nó làm cho cổ phiếu tăng mạnh dòng chính nó làm cho cổ phiếu gì ạ nó làm cho thị trường uh, uh, lên và chúng ta thấy rằng là nó chú giúp chúng ta có lợi nhuận rất là cao thế thì cái dòng chính đó là cái dòng chính gì ạ dòng chính là cái dòng mà nó khiến cho gì ạ chúng ta uh, mua an toàn hơn và giúp chúng ta có cái lợi nhuận tốt nhất trên thị trường nên ở đây chúng ta thấy là dòng ngân hàng là những cái dòng mà có thể khiến cho chúng ta đầu tư an toàn nhất bởi vì nó chiếm tỷ trọng lớn à, dòng gì ạ dòng chứng khoán là một cái dòng mà ăn theo dòng ngân hàng và chúng ta thấy là có thể dòng bất động sản về mức độ nào đó nếu có sự đồng thuận uh, từ những động sản nhỏ đến tổng lớn thì đó cũng là một cái dòng để chúng ta có thể tham gia thế bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là bây giờ chúng ta cần phải phân tích đánh giá xem từng dòng một để chúng ta biết rằng xu hướng của nhóm dòng nó như thế nào nên chính vì vậy thì thị trường chung nó là cái tổng thể để phân tích đánh giá xem là xu hướng của toàn thể bộ thị trường nó đang tốt hay xấu và nên nên vậy chúng ta đầu tư theo thị trường vậy khi mà đầu tư thị trường chung thì xu hướng thị trường chung nó tăng nó tạo ra xu hướng và ở trong cái gì ạ trong cái chương trình ờ, phương pháp của Dũng thì ở giai đoạn này chúng ta giai đoạn hai cái giai đoạn này là giai đoạn tích lũy chúng ta ở giai đoạn một và giai đoạn một có thể kéo dài rất là lâu 3 tháng 6 tháng một năm còn giai đoạn hai thì các bạn mua gần như là mua thành công mua lúc nào cũng thành công mua bất cứ ở đâu thành công nên vì chúng ta mua ở đây thành công mua ở đây thành công mua ở đây thành công và mua ở đây thành công nên nó xuất hiện rất nhiều các thiên tài đầu tư chứng khoán à các bạn nhìn thấy không ạ có rất nhiều các thiên tài đầu tư chứng khoán họ đang thấy mua ở đây họ thành công bắt đầu họ khoe họ bắt đầu họ chia sẻ lợi nhuận chúng ta nhưng khi mà cổ phiếu bắt đầu nó lên đến vùng đỉnh này là bắt đầu chúng ta thấy có những đặc điểm như sau một là quá trình là nó tăng tăng tốc chạy nước rút tăng tốc chạy nước rút các bạn học VSA của Dũng các bạn có thể thấy rồi ạ Hello xin chào Tú ạ Tú là một bạn à, cũng là một trong những người rất thành công trong Shopee về xu hướng về trend thì các bạn có thể hiểu rằng là để đầu tư hoặc là Ờ, thành công Shopee thì họ cũng dạ, cần phải hiểu rõ và, và chen về xu hướng nên họ mới có thể kiếm được tiền họ mới có sự khác biệt thế ở đây chúng ta cũng thấy là vì cái quá trình nó tạo ra xu hướng tạo ra chen như này thì nên ai đầu tư cứ theo chen theo xu hướng là thành công tuy nhiên thì rõ ràng là gì ạ khi mà cái đạt, đạt đỉnh này thì bắt đầu nó sẽ tạo ra những cái quá trình rung lắc giảm giảm rất mạnh và lại kéo lên sau này giảm rất mạnh kéo lên và quá trình này là quá trình mà của các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh bởi vì cái cổ phiếu blue chip thì nó gì ạ nó cần thời gian để phân phối nên cổ, cổ phiếu đầu cơ thì nó sẽ bám vào cái dòng tiền khi mà người ta lãi ở đây để đầu tư nên lúc này có DG có L14 có CEO và tất cả những cổ phiếu đầu cơ làm giá nó nằm tất ở trên này này bản thân những người người ta làm người ta phím hàng hay là người ta tạo ra cái tạo lập trên này thì người ta hiểu rất rõ điều này các bạn hiểu rõ này thế mấy câu chuyện ở đây là câu chuyện các bạn nhớ là câu chuyện này chúng ta mua cổ phiếu đầu cơ với một cái tỷ lệ vốn chúng ta chẳng hạn như là 453 đến 2 đến 30 phần trăm vốn của chúng ta để sử dụng margin đòn bẩy không sao cả nhưng chúng ta đầu tư như vậy câu chuyện ở chúng ta rất an toàn nhưng mọi đa phần mọi người là gì ạ sử dụng vốn margin đòn bẩy của tất cả tài sản chúng ta lợi nhuận chúng ta nên những cổ phiếu đó gì ạ một toàn diện nó rơi là rơi tự do và thứ hai là chúng ta hiểu rõ là nó gì ạ vì chúng ta đang nằm trong đội nhóm của họ nên chúng ta được gì ạ được phím được gì ạ được khuyến nghị được gì ạ cho chúng ta ở một cái dạng tư tưởng đó là gì ạ tư tưởng gọi là à, chết không thể hy sinh tức là chúng ta mua bán không sợ gì cả và chúng ta gì ở à, lúc đấy đồng thuận rất là cao ở trong cái tâm lý chúng ta là ở vị kỳ vị kỷ đó là gì ạ à? chúng ta ở một cái khi chúng ta đã ở trong cái đội nhóm thì chúng ta sẽ thấy là ờ, chúng ta không cần quan tâm bên ngoài người ta nói gì cả chúng ta cứ theo cái ông hướng dẫn dẫn đầu nhưng khi ông đấy thì ông không biết là ông thuộc nhóm nào nhưng ông là vị trục nên ông bán ra cho chúng ta ông bán cho chúng ta ông dẫn dắt chúng ta nhưng ông cho chúng ta vào trong nên là gì ạ ở đây chúng ta gì ạ nhưng vị chủng ở đây chúng ta nếu là vị chủng chúng ra cũng phải vị chủng thực ra họ vị kỷ thì đúng hơn tại vì ờ, họ rất là ích kỷ họ mua họ gì ạ họ không thay vì họ giúp chúng ta nhưng họ đã kiếm lợi nhuận trên cái gì ạ thiếu hiểu biết chúng ta đúng không kiếm lợi nhuận trên hiểu biết chúng ta à, thế thì khi mà chúng ta nắm về chen đúng không như bạn tú đang nói về chen đây thế thì cái cái gì mà chúng ta đầu tư chen như bạn tú này thì có học ở google à, với Dũng thì lúc mà cổ phiếu DG đây là cổ phiếu DG nó đạt đỉnh thì Dũng bảo là bán ra bán ra ngay không thì ờ, thua đấy nên lúc đó Dũng nhớ cũng nhầm là bán bán ra hết ở đây bán bán ra sạch ở đây và bạn thoát ra khỏi thị trường và đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy là nếu chúng ta nắm rõ được trend nắm rõ được đạt đỉnh thì câu chuyện ở đây chúng ta sẽ hiểu rõ là thị trường nó đi đến đâu bây chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta học cái cái câu chuyện này à, câu chuyện ở đây chúng ta học cái câu chuyện đó là khi mà thị trường đạt đỉnh đơn giản cứ kéo lên giảm kéo lên giảm những đợt giảm đấy khối lượng rất là lớn và kéo lên thậm chí là vượt đỉnh này vượt đỉnh vượt đỉnh vượt đỉnh vượt đỉnh và sau khi vượt đỉnh thì bắt đầu nó giảm giảm đến cái vùng hỗ trợ nha chúng ta phải phân tích để giảm đến vùng hỗ trợ thì điều gì diễn ra sẽ nó sẽ hồi và chúng ta nhìn xem nó hồi kiểu gì nhá giảm đến vùng hỗ trợ hoặc là sau khi giảm nó có những cái đợt hồi này vậy chúng ta quay trở lại cái thị trường chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy vn index chúng ta thấy rằng là nó chẳng có gì khác trong thị trường một quá trình tích lũy tạo đáy và nó tăng tốc ở đây giai đoạn này chúng ta là giai đoạn gì nó đạt đỉnh sau khi nó đỉnh thì bắt đầu nó kéo lên một đỉnh nó lại chúng ta nhìn kỹ ở đây nó nhìn đấy là nó kéo lên nó rũ bỏ nó kéo lên nó lại rũ bỏ và chúng ta thấy tất cả những đợt rũ bỏ này khối lượng bao rất là lớn khối lượng cực kỳ lớn đúng không khối lượng cực kỳ lớn khối lượng cực kỳ lớn khối lượng cực kỳ lớn vậy khi mà khối lượng cực kỳ lớn giảm ở đây thì rõ ràng là chúng ta thấy dòng tiền tổ chức đang bán ra kể cả những cái cổ phiếu CDO họ cũng bán bán hết ở đây rồi đây khối lượng lớn họ bán ra rồi họ đã bán ra rất nhiều phía trên này rồi chỉ có nhà đầu tư cá nhân chúng ta nhỏ chúng ta không có kiến thức chúng ta không bán ra thôi ạ nhưng thực tế họ đang lợi dụng cái việc mà đi lên phân phối của thị trường đây để họ kéo lên và họ đã phân phối ở đây vậy khi mà cái quá trình này nó bị gãy giảm chúng ta giảm thì đến cái vùng này chúng ta gọi là vùng hỗ trợ à, hỗ trợ thế để trên thị trường chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư có nói chúng ta là vùng hỗ trợ này là lúc mà chúng ta có thể là mua bắt đáy bởi vì thị trường tạo đỉnh rồi đó, thị trường tạo à, tạo đáy rồi xin lỗi tạo đáy rồi vậy quá trình tạo đáy hay chưa thì nó phải có một cái đợt đây chúng ta phải tạo đáy hay chưa đây là quá trình tạo đáy quá trình tạo đáy nó phải có một đợt bán tháo ra rất mạnh các bạn nhé quá trình tạo đáy nó phải có một đợt bán tháo ra rất mạnh ở đây khi nó bán tháo ra rất mạnh thì nó có những cái gì ạ à? kéo hồi và một số trường hợp thì các cổ phiếu đặc biệt là blue chip nó cần thời gian tích lũy trước khi nó tạo ra xu mới mới vậy thời gian tích lũy ở đây hoặc là quá trình bán tháo ở đây cái vùng này này này nó khác hẳn vùng này và như bạn thấy rồi đây là cái vùng mà chúng ta gọi là nó đang bắt đầu giảm trong chu kỳ kỳ giảm còn đây là quá trình tạo đáy trong quá trình tạo đáy nên quá trình tạo đáy với quá trình gì ạ ở ờ, giảm nó khác nhau nó đang ngược nhau đấy ạ đây là quá trình tạo đáy thì khi mà nó gì ạ tạo đáy thì nó cần thời nhiều thời gian trước khi nó bước phải phải đi lên còn quá trình này là quá trình gì ạ quá trình này là quá trình đi xuống và nó tạo ra những vùng hỗ trợ vậy nếu chúng ta mua ở cổ phiếu đang cái vùng này thì nó đang ở quá trình gì ạ đây là đang ở quá trình này bởi vì nó đã phân phối hết phía trên này nhà đầu tư tổ chức bán nhà đầu tư cá nhân bán và margin bắt đầu người ta bán đây người người lỗ nhà nhà lỗ nên hôm qua dũng có chia sẻ là thị trường hồi thì chúng ta nên bán một phần nếu chúng ta chưa biết thì chúng ta mất bán một nửa hôm nay và sau đó chúng ta bán gì ạ à, nốt vào phiên thứ hai tuần sau bởi vì quá trình mà kéo lên này thường thì nó sẽ không phải là quá trình kéo lên mạnh một số trường hợp thì nó mạnh nhất thì nó lên đến 75 phần trăm còn không nó kéo lên khoảng độ 50 phần trăm đến vùng này nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ à? sau khi nó kéo lên ở đây thì nó có những cái đợt giảm sâu và thậm chí là tạo ra những cái đợt giảm bán tháo rất là mạnh rơi xuống tiếp ở phía dưới này chúng ta chưa biết đâu là đáy nhưng chúng ta biết rằng là khi nào tạo đáy thì nó phải tạo ra quá trình giảm mạnh đó thi nhau là chúng ta ở đây có một số bạn là thi nhau gồng lỗ đấy, nên bạn đây là những cái quá trình bạn mua bạn chốt được lợi nhuận thì rõ ràng là bạn đang trở thành nhà đầu tư thành công thế câu chuyện ở đây là gì ạ nếu chúng ta có cái hiểu biết về nó đúng không hiểu biết về nó hiểu biết về nó thì chúng ta thấy là chúng ta có thể biết rằng là xu hướng thị trường nó đang diễn ra như thế nào bây chúng ta quay trở lại chúng ta phân tích từng nhóm cổ phiếu một chúng ta sẽ ra xem là áp dụng cái công thức này nó đơn giản không ạ chúng ta nhìn này áp dụng công thức này nó rất đơn giản chúng ta phân tích từng nhóm cổ phiếu một là chúng ta ra ngay đầu tiên chúng ta nhìn thấy cổ phiếu như bay. đây rõ ràng là phía trên này chúng ta nhìn thấy không ạ kéo lên tất cả quá trình kéo lên như này đều là thất bại sau quá trình thậm chí là vượt ra đỉnh này nó đều thất bại khi nó thất bại như này thì đây là quá trình hồi phục và chúng ta hiểu rõ rằng là quá trình hết xu hướng của nó hết chu kỳ của nó đây là quá trình hết chu kỳ của nó đây tất cả quá trình cổ phiếu hết chu kỳ của nó và quá trình hết chu kỳ của nó nó không phải là cổ phiếu thánh mà nó sẽ cứ giữ mãi ở trên trời khi nó hết chu kỳ thì nó sẽ quay trở lại và nó tích lũy thời gian rất là dài có thể hai năm đây là chúng ta hai năm ba năm và thậm chí nhiều hơn trước khi nó mới tạo ra một chu kỳ mới vậy bạn đang đứng ở trên đây là gọi là mắc võng trên đỉnh ngọn cây có một khái niệm là mắc võng trên đỉnh ngọn cây và chỉ, chỉ cần một cơn bão thôi nếu chúng ta mắc võng trên đỉnh ngọn cây thì chỉ một cơn bão thôi là chúng ta có thể dính đỏ và chúng ta cũng có thể nhìn vào vài cổ phiếu rất là rõ đây những cái cổ phiếu rất rõ khi mà có trình tạo đỉnh rồi nó gãy và nó tạo ra những cái quá trình chen giảm xu hướng trung hạn giảm dài hạn giảm ngắn hạn giảm thì quá trình nếu nó kéo lên phía trên này thì chúng ta thấy biết là bao nhiêu rào cản bao nhiêu các thứ đang nằm ở đây các thứ đang nằm ở đây và quá trình mà nó lên phía trên nó lên thì mua ở đâu chả thắng mua ở đâu chả thắng vậy bây giờ trend giảm thì các bạn mua ở đâu cũng thua à, các bạn mua ở đâu cũng thua và các bạn cũng nhìn thấy của cái cổ phiếu SI đây là mẫu hình vai đầu vai bây giờ nếu các bạn thấy là bắt đầu nó trend giảm rồi thì bây giờ toàn bộ các thánh chứng khoán đều là mua là thua các thánh chứng khoán mua là thua và chúng ta có thể kết luận là mua đâu cũng thua nhưng nếu mà chúng ta đang ở trong chen tăng xuống tăng thì các bạn thấy rằng mua gần như là để là thành công để là thành công và bạn trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán một cách đơn giản các bạn thấy không ạ trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán đơn giản đó là mua theo xu hướng mua theo chen còn nếu bây giờ chúng ta đang đầu tư ngược xu hướng thì thực ra là không có lý do nào để khiến cho chúng ta rất khó để chúng ta có thể thành công trong đầu tư vậy thị trường đến khi nào nó mới kết thúc thì ở đây chúng ta có một cái câu chuyện đó là cổ phiếu về chứng khoán đây là cổ phiếu rất là mạnh trong dòng chứng khoán thì thường là theo lịch sử nhé theo lịch sử trước đây cái dòng này thì theo bất cứ lịch sử nào thì bao giờ nó có một cái trạng thái là lên bao nhiêu đây giả hạn đây là lên bao nhiêu trả hết cho thị trường đấy chúng ta thấy là đây là cái xu hướng thôi ạ bởi vì xu hướng thị trường tăng ai cũng thành công và xu hướng thị trường giảm thì bây giờ mà rõ ràng cổ phiếu sẽ bị lỗ đầu tiên là gì ạ không cái sức tỷ lệ sử dụng margin sẽ bị thua lỗ cái thứ hai là tự doanh bị thua lỗ cái thứ ba là gì ạ phí giao dịch cũng sẽ giảm nên khi mà cổ phiếu bị giảm thì nó trend sẽ giảm và chúng ta mua bất cứ ở đây dù nó rẻ dù nó tốt bao nhiêu thì nó vẫn cứ thua lỗ đấy ạ chúng ta cũng tìm hiểu ở đây tất cả trend của nó cũng tương tự như vậy chúng ta có một cái sóng trend rất là ngắn ở đây nhưng sau đó thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu cũng tăng như vũ bão và thấy là ai cũng mua ở đây đều là thành công và đều là thánh chứng khoán hết nhưng sau đó thì chúng ta thấy là một cái xu hướng giảm lại bắt đầu và chúng ta trở thành là gì ạ những nhà đầu tư khốn khổ bởi vì chúng ta mua theo trên giảm và tương tự như vậy thì chúng ta thấy bất cứ chu kỳ nào nó tương tự như vậy nó lên bao nhiêu và nó rơi xuống bao nhiêu vậy bắt bắt chen tăng hay bắt chen giảm và nếu chúng ta đang ở cái xu hướng giảm thì các bạn thấy là rõ ràng là mua bất cứ ở đâu đều là có thể trả giá rất đắt khi mà chúng ta mua ở đỉnh rất là cao nhưng rõ ràng chúng ta mất rất nhiều tiền ở vùng này vậy bạn đang nằm ở đâu ạ bạn đang nằm ở xuống giảm mà xuống giảm lại bắt đáy bắt đáy lại thấy cổ phiếu giảm cái này là gì ạ cái này thì chúng ta thường là gặp ở các chuyên gia vẫn đang hô hào bây giờ các chuyên gia vẫn hô hào như vậy chúng ta là cái người mà f không không hiểu rõ không nắm rõ không biết quy trình không biết quy luật thì chuyên gia nói chúng ta có tin không ạ câu hỏi là chúng ta không biết quy trình không biết nguyên lý không biết là cổ phiếu đang ở đâu thì bây giờ vì chúng ta biết nên bây giờ ông nào có nói rằng là vì là người ta là chuyên gia người ta nói là mua là chúng ta mua bảo bán là bán hoặc là chúng ta thấy là thường là không có gì ạ chỉ mua thôi ít khi chia sẻ bán chỉ đến khi nào bắt đầu thị trường nó rơi mạnh thôi rơi thẳng đứng thôi thì bắt đầu họ nghĩ là bắt đầu ủy ban chứng khoán vào can thiệp là thị trường là gì ạ rủi ro thế nọ rủi ro kia và chúng ta có một bài báo hay là một cái ông ủy ban chứng khoán nào ông lên ông chấn an cho chúng ta và khi chấn an như thế thì chúng ta nghĩ là không phải mua nữa đúng không chúng ta à, nghĩ rằng là mọi thứ sẽ ổn định nhưng thực tế nó sẽ giảm tiếp chúng ta thấy câu chuyện này nó diễn ra đúng kịch bản như vậy không ạ đúng không chúng ta thấy kịch bản nó vẫn như thế nên khi mà bây giờ nghe cái câu chuyện này thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là đang bị ngược ngược với suy nghĩ chúng ta nên thường là chúng ta sẽ không thích nghe bởi vì mọi người đang hỏi là phân tích cổ phiếu A phân tích cổ phiếu B phân tích cổ phiếu C vậy mới hỏi là bây phân tích cổ phiếu nào trong cái downtrend này thì phân tích như nào nếu bây phân tích cổ phiếu HCM có mua được hay không về cơ bản trend nào trend trend giảm thì làm sao đứng ngoài phân tích cổ phiếu Nam Long có mua được hay không đây nó đang trend giảm mua dù nó có hồi thì cũng thất bại nên mua cũng gì ạ à? sớm muộn thất bại nếu mà về góc độ nào đó chúng ta thấy là mua cái trend này thì về cơ bản nếu đầu tư dài hạn thì không biết là cổ phiếu này nó sẽ đâu đi về đâu nhưng chúng ta nhìn xu hướng đầu tư dài hạn trước đó đấy đấy đấy xu hướng đầu tư dài hạn của nó đấy một cái trend của nó từ giá 12 này lên đến giá 27 nhưng sau khi nó kết thúc chu kỳ của nó thì nó về giá bao nhiêu nó về giá 14 sau một năm sau 2 năm sau 3 năm thì nó lại về giá 14 và bây giờ nó lại tạo ra một trend khác và nó lại đang lên đến giá gì ạ à? 60 và sau này thì không biết nó có giá về 20 hay không câu chuyện là câu chuyện của xu hướng chứ không phải là câu chuyện cổ phiếu tốt hay xấu ạ nên xu hướng là bạn xu hướng là yếu tố quan trọng nhất chứ không phải là cổ phiếu tốt hay là xấu bởi vì cổ phiếu tốt nếu mà thị trường nó đang gì ạ nó đang bán tháo cổ phiếu ra nó đang bán tháo ngành ra thì chúng ta phải bán ra chẳng hạn bây giờ cổ phiếu này là giả sử cổ phiếu Nam Long này cổ phiếu tốt đi ạ chẳng hạn thế thế thì nếu mà Nam Long là cổ phiếu tốt thì anh chị em hãy quay trở lại cái ngành của nó vậy ngành của nó là ngành CDO cũng là bất động sản vậy bất động sản đang lao dốc bất động sản đang lao dốc hay chúng ta nhìn vào L14 cũng đang lao dốc thì chúng ta có thể kết luận là phần lớn của cổ phiếu bất động sản sẽ xấu các bạn thấy hiểu là nếu mà một vài trong những cổ phiếu đầu ngành trong cái nhóm nó đang lao dốc thì chúng ta hãy rời ra toàn bộ các cổ phiếu trong ngành bao nhiêu bạn đã hiểu điều này comment số 1 cái tức là những cái cổ phiếu trong ngành nó đang xấu thì chúng ta nên bán ra bởi vì trong xuống đi lên đấy thôi những cái cổ phiếu tốt trong ngành nó tăng nó tạo ra xu hướng thì phần lớn những cái cổ phiếu trong ngành còn lại nếu chúng ta mua thì nó đều có xu hướng tăng tăng ít hay nhiều thôi nhưng bây giờ các nhóm trong ngành nó đang xuống giảm nên việc mà các cổ phiếu trong ngành dù là nó tốt hay nó xấu thì nó vẫn có xuống giảm nên chúng ta học phân tích đầu tư chứng khoán chúng ta phải phân tích như này thì chúng ta mới nhìn được bao trùm lên cổ phiếu bao trùm lên toàn bộ ngành chứ không phải là chúng ta đứng tấn chúng ta gì ạ à, đứng tấn như này và gì ạ à, mong muốn là cổ phiếu chúng ta nó sẽ đi ngược nhóm ngành của nó cái điều này không xảy ra đâu ạ thế vừa rồi chúng ta đang nói nói về gì ạ à, cổ phiếu nhóm ngành gì ạ à, nhóm ngành ngân hàng nhóm ngành ngân hàng nó cũng đang là không tốt <clears throat> nó đang cũng xấu vậy nhóm ngành ngân hàng nó đang xấu thì chúng ta nên đứng tấn để mua cổ phiếu cổ phiếu này hay là chúng ta đang nghĩ là trong cái nhóm này có những cổ phiếu tốt không ạ thực tế thì nhóm này đang chúng ta nhìn thấy là STB là cổ phiếu trong nhóm này nó giảm rất là mạnh hay là chúng ta thấy tư đỉnh này nó rơi bởi vì nó, trong cái quy luật ban nãy là nó sẽ vượt đỉnh chúng ta nhìn không nó sẽ cố gắng vượt đỉnh sau đó mới rơi đấy chúng ta nhìn quy luật cố gắng sẽ vượt qua cái đỉnh và ở đây chúng ta là cố gắng vượt qua đỉnh đây là vượt qua đỉnh mà đấy chúng ta nhìn thấy chưa vượt qua đỉnh sau đó mới rơi nên chính vì vậy thì khi mà cổ phiếu bắt đầu vượt đỉnh nhà nhà nói bất động sản tuyệt vời à, chứng khoán à, ngân hàng tuyệt vời người người nói ngân hàng tuyệt vời nhưng bây giờ nó bị gãy thì FA 50 200 150 vậy xu hướng trung hạn dài hạn ngắn hạn giảm thì tại sao chúng ta lại nắm giữ cổ phiếu hoặc là chúng ta có liên việt banh là cổ phiếu cũng là mạnh nhất trong chu kỳ trước đây là mạnh nhất trong chu kỳ trước nhưng nó cũng là cổ phiếu mạnh nhất trong chu kỳ giảm vậy cổ phiếu mạnh nhất trong chu kỳ trước và bây giờ nó giảm mạnh nhất trong chu kỳ giảm thì chúng ta có thể kết luận ngân hàng có nên đầu tư hay là đầu cơ hay là nên thoát ra thời điểm này không các bạn thấy học cái điều này thấy đơn giản không ạ hello nếu anh chị em học đơn giản cho Dũng một like đúng không hãy cho Dũng một like để Dũng tiếp tục cái cái buổi hôm này tức là chúng ta không thể phân tích cổ phiếu nào cho nó mệt ra bởi vì cái nhóm ngành của nó cái xu hướng của ngành đó chúng ta chỉ cần tập trung vào tập trung vào toàn bộ các cổ phiếu mạnh nhất trong ngành nếu toàn bộ các cổ phiếu mạnh nhất trong ngành mà nó đi xuống thì không cần phải nghĩ gì cả bởi vì cái một cổ phiếu nó chống lại ngành nó rất là khó tỷ lệ tỷ lệ thất bại là rất là cao nên nếu chúng ta đã là nhà đầu tư F0 nhà đầu tư lâu năm mà không có lợi nhuận nhà đầu tư gì ạ à, cứ đầu tư hết chu kỳ này kiếm được lợi nhuận trong một cái chu kỳ sau đó thì thị trường giảm chúng ta lại giảm tiếp rồi hết chu kỳ này hết chu kỳ chúng ta kiếm được lợi nhuận nhưng khi thị trường giảm giống như đợt này lại tiếp tục trả lại thị trường và sau đó thì một lượng lớn cái tài tài khoản của nhà đầu tư mở mới Dũng thì ờ, cũng thực tế là cũng không lạc quan lắm đâu đó là phần lớn nếu tài khoản mở mới trong đợt sau này đa phần là bị lỗ đa phần chúng ta bị lỗ bởi vì chúng ta thì à, vẫn là thiếu gì ạ thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm thiếu trải nghiệm và phần lớn là chúng ta sẽ thích nghe ở bên ngoài và bên ngoài thì tóm lại là ông nào cứ nói là chúng ta phím phím hàng hoặc là khuyến nghị chúng ta thì ông đấy cũng là ông ấy thua đấy nếu về cơ bản là gì ạ khuyến nghị chúng ta mua cái gì thì phần lớn là thua quan trọng là các bạn cần nắm rõ công thức để các bạn thoát hay đứng ngoài thị trường chứ không phải là các bạn uh, mua theo chẳng hạn Dũng có đưa ra cái khuyến nghị là cổ phiếu nhóm gì ạ nhóm dầu khí vậy nhóm dầu khí thì bây giờ nó đang gì ạ nhóm dầu khí là khuyến nghị để theo dõi các bạn nhớ là khuyến nghị để theo dõi đây là nếu cổ phiếu này các bạn thấy rằng Dũng có khuyến nghị mua điểm nào bất cứ điểm nào trên này chưa giả sử có khuyến nghị thì mua điểm này Đó. và nếu mua điểm này thì cũng chốt lời khoảng 25 chốt là một nửa đây ít nhất là chốt nửa ở đây hay là Dũng cũng có khuyến nghị cũng mua cổ phiếu này PVS là đây là những cái điểm khuyến nghị và cái quá trình này khuyến nghị thì cũng chốt lời một nửa đây vậy nếu cổ phiếu này nó giảm mạnh hơn thị trường nó giảm nó bán tháo mạnh thị trường thì rõ ràng là lúc này là lúc mà chúng ta thấy là có nên mua hay không thị trường nó gì ạ nó giảm mà cổ phiếu bị bán bị gì ạ giảm nó mạnh hơn thị trường thì bây giờ chúng ta nên mua hay nên nên nắm giữ bởi vì cái nguyên tắc số 3 nó là vi phạm nguyên tắc số 1 là cơ bản à, kỹ thuật VNA nguyên tắc thứ hai là các cổ phiếu tăng trưởng cơ bản kỹ thuật nó ngon rồi thì mọi thứ là ngon đúng không nếu mà cô cổ phiếu có cơ bản tốt tăng trưởng hay kỹ thuật ngon thì rõ ràng chúng ta thấy là mọi thứ tuyệt vời rồi nhưng bây giờ cái yếu tố thứ ba là thị trường trung giảm mà nó giảm mạnh hơn thì yếu tố này nó vi phạm yếu tố này nó chiếm 25 phần trăm và vi phạm cái yếu tố này thì vi phạm yếu tố quản trị rủi ro nên chúng ta thấy là rõ ràng là cơ bản và kỹ thuật nó chỉ đúng 50 phần trăm rồi. ạ vậy nếu chúng ta tập trung riêng về cơ bản thì chúng ta chỉ đúng 25 phần trăm thôi ạ nên mà mua cổ phiếu định giá cổ phiếu tốt thì chúng ta chỉ đúng 25% thôi còn 75% chúng ta vẫn có thể thất bại như thường nếu chúng ta tập trung vào kỹ thuật thì chúng ta cũng chỉ đúng với gì ạ à? 25% thôi thỉnh thoảng nó vào những cổ phiếu như là vài hôm nữa Dũng không Dũng thì ờ, cái điều này Dũng không mong muốn nhưng nếu mà trong trường hợp một vài các cổ phiếu bất động sản mà lại biết được tiếp tục bị tóm tiếp tiếp tục lại sờ gáy tiếp thì điều gì diễn ra thì cổ phiếu nó trở về bằng không chứ đừng nói là cổ phiếu nó về gì ạ à? về đến mức bao nhiêu chẳng hạn đây chúng ta đang để ý một cái cổ phiếu như là FLC các bạn thử xem là FLC thì đây là cổ phiếu FLC hôm nay hồi vậy nếu hồi như này chúng ta nên bán thì nên giữ nào hồi này chúng ta nên bán thì giữ và chúng ta hiểu đơn giản là tất cả quá trình hồi này đây, à, đây tất cả quá trình hồi này hồi này sau đó lại chết hồi này sau đó chết mà chúng ta theo dõi lịch sử đấy ạ à. nó là trend giảm thì tất cả quá trình hồi này đều chết hết ạ à, đều thua lỗ hết à. tất cả quá trình này đều thua lỗ hết chúng ta thấy là tất cả đã chen giảm thì hồi đều là thu lỗi hết và hồi đều thu lỗi hết thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta lại tiếp tục bắt đáy và chúng ta chỉ cần gì ạ chỉ cần à, đọc một cái tờ báo như thế này có cổ phiếu ngân hàng STB STB lại cho cái gì ạ FLC vay 5.000 tỷ vậy FLC cho vay 5.000 tỷ và bây giờ STB thì muốn đòi tất cả khoản vay đó vậy nếu trong trường hợp này đòi tất cả khoản vay đó mà không đòi được thì nó trở thành nợ xấu mà trở thành nợ xấu thì cổ phiếu ngân hàng cũng dính nhưng bây giờ cái ông FLC ấy, ông bị rút toàn bộ cái khoản vay thì liệu ông có gì ạ có trở thành cổ phiếu tốt không bây giờ vay bao nhiêu các ngân hàng nó không cho vay nữa bởi vì giám đốc hội đồng quản trị nó không có uy tín vậy mà chúng ta vẫn cứ nhảy vào chúng ta mua thì tư duy chúng ta nó như nào đúng không tư duy kiểu gì ạ chúng ta phải đặt xem là một cái cổ phiếu mà gì? bắt tổng giám đốc này làm ăn không chính trực này cho chúng ta lên đỉnh đu ở đỉnh sau đó lại gì ạ chúng ta đã bị mất hết rồi mà chúng ta vẫn mua bắt đáy thế chúng ta thấy là nhiều người bắt đáy ở đây này đây chúng ta số lượng 100 triệu cổ phiếu bắt đáy không ít đâu ạ và hôm nay lại tiếp tục và ở đây chúng ta thấy một lượng cổ phiếu bắt đáy rất là nhiều vậy điều gì diễn ra với chúng ta câu chuyện là câu chuyện gì ạ bản thân chúng ta nhà đầu tư F0 hay nhà đầu tư mới rất là hào phóng các gì ạ các nhà đầu cơ các tay làm giá thì nó biết chúng ta hào phóng nên gì ạ nó cho chúng ta một mẫu thông tin vì nó cho chúng ta một mẫu thông tin nên chúng ta gì ạ sướng chúng ta mua vào và chúng ta phải trả giá bằng cách là cho họ toàn từ thiện ba bốn mươi triệu năm sáu mươi triệu một vài trăm triệu thậm chí là một vài tỷ với những cổ phiếu dạng này chúng ta gọi là từ thiện để chúng ta đỡ đau thôi nhưng thế là gì ạ đấy chúng ta vẫn mua đầu tư cho họ và chúng ta cảm giác là gì ạ bất lực khi một cổ phiếu giảm mạnh và những cổ phiếu tới đây nếu nó giảm mạnh chúng ta biết rằng những cổ phiếu nào làm giá đầu cơ nhìn là biết đấy, có đội lái tại vì một cổ phiếu mà nó không chất lượng mà nó lại lên đến mấy chục lần mấy trăm lần như vậy thì rõ ràng là nó phải có vấn đề và cái vấn đề ở đây là gì ạ tại vì chúng ta tạo ra cái đội nhóm tạo ra cái sự fomo và những cái điều này thì ủy ban chứng khoán họ biết những cái điều này cảnh sát họ biết những cái này gì ạ thuế họ à, kiểm toán tất cả họ biết hết còn lúc nào nhúc lúc nào bắt thì câu chuyện sẽ xảy ra nên một cổ phiếu mà nó đang rơi trong kiểu dạng cây thân thông Noel như này thì theo quan điểm cá nhân của Dũng nha để các bạn sau này các bạn ờ, đừng giống như cái cổ phiếu này Dũng đã cảnh báo rất là kỹ rồi Đấy, đừng giống như cổ phiếu này Dũng đã cảnh báo rất là kỹ rồi các bạn nhìn thấy không đây là những cổ phiếu cảnh báo rất là kỹ cần phải bán ra và thậm chí là khi mà cảnh báo như này cũng bị ném đá bị chửi rất là là là là, là nhiều đấy Từ khi mà đã cảnh báo là bán cổ phiếu này ra này thì cũng rất nhiều người chửi rất nhiều người có những cái hành vi xúc phạm nhưng cái điều này cũng không quan trọng nếu giúp được các bạn thì Dũng vẫn cứ giúp và đây cũng là những cổ phiếu các bạn nên xem lại nhá đây là những cổ phiếu các bạn nên xem lại đây là những cổ phiếu mà các bạn nên xem lại lúc không muốn nói các bạn các bạn xem lại kỹ những cổ phiếu dạng như này tại vì nó gì ạ hô hào để đầu tư dài hạn là các bạn thua đấy tại vì cổ phiếu này nó đã gì ạ tạo ra ở trên cái đỉnh trường sơn như này đây là đang một xuống giảm chen đấy giảm chen nên về cơ bản các bạn thấy rằng là vậy khi nào cổ phiếu tạo đáy thì đến khi nào tụ cổ phiếu tạo đáy đấy khi nào cổ phiếu đáy thì đến khi nào nó tạo ra sự bán tháo tạo ra cái vùng SC này thì lúc đấy Dũng sẽ dành thời gian dành thời gian nha, yeah. dành thời gian để phân tích cho chúng ta tạo đáy chứ còn bây giờ cổ phiếu nó đang nằm ở đâu đây đang nằm ở đâu đây đây nó đang ở pha gì ạ pha D này pha E pha D pha E là pha giảm sâu cổ thị trường đang ở đây nếu mà thị trường có hồi được tạo ra xu mới thì phía cản ở trên này rất là lớn Ê, cản rất là lớn vậy cản lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua lần thứ tư không vượt qua và một cái người mà đã học VSA rồi thì cái quá trình này là quá trình phân phối quá trình này là quá trình phân phối quá trình này quá trình phân phối vậy quá trình phân phối này thì bây rũ như này rũ ra được chưa ạ bây giờ những nhà đầu tư đang bị kẹt ở đây trung cung treo lơ lửng lấy rất lớn vậy phân phối này mà nó lại kéo lên để tiếp tục tạo ra xuống chen cái điều này nó không đúng lắm theo dũng thì nó không đúng lắm bởi vì gì ạ đã phân phối rồi để hấp thụ một lượng tiền lớn khổng lồ như vậy cái điều này là điểm rất thấp nên về tổng thể nhá Dũng không nói riêng cổ phiếu nhưng về tổng thể để các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta hãy gì ạ tránh xa thị trường giảm bớt cái tỷ trọng cổ phiếu chúng ta đấy không nói rằng là hay cổ phiếu này bạn vừa gì hỏi đấy nó giống không ạ cây thông noel đúng không nó không giống con thơ noel lắm nhưng rõ ràng này bạn nào lên bao nhiêu nó rơi bao nhiêu đây nó cũng chơi trường hợp là từ 4 lên 36 lãi ba hàng nghìn phần trăm đây chất lượng thì không biết có gì không ạ nhưng nó rơi tự do như này nên tất cả cổ phiếu các bạn cái này nó cho chúng ta nhìn thấy luôn những cái cổ phiếu khác sau này là nó đã gì ạ lên bao nhiêu thì nó về trở về thị trường bao nhiêu đấy tất cả cổ phiếu đây là cái này nói nó hơi không được tích cực lên bao nhiêu nào lên bao nhiêu tăng rất là mạnh nếu mà nói về giá cổ phiếu này từ thời điểm bao nhiêu ạ từ thời điểm 1.5 lên 7.5 là bao nhiêu phần trăm sau khi từ 7.5 phân phối rũ bỏ giống hệt kịch bản kia sau đó cổ phiếu bắt đầu về trở về với nó cũng là về bao nhiêu ạ nếu chúng ta về gọi là đáy là về bao nhiêu ạ về 2.5 chúng ta thấy là đây cũng không phải là ngoại lệ chu kỳ nào nó chả thế chu kỳ nào nó chả thế nên ở đây các bạn hiểu đơn giản là gì ạ chu kỳ nào nó cũng thế nên bây giờ các bạn chỉ cần hỏi là cổ phiếu nó đang chu kỳ nào đang chen tăng xem xuống chúng ta có thể kết luận luôn là nên nắm giữ hay là nên mua cổ phiếu thế thì uh, chúng ta sẽ gì ạ bắt đầu uh, hôm nay là cái bản tin nó mang tính nhất là xu hướng của thị trường tuần sau vậy xu hướng thị trường sau nó như thế nào thì các bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ đây là cái trình hồi của thị trường có thể hồi hôm nay và ngày mai nhưng khi mà thị trường hồi nhá khi thị trường hồi thì cái việc mà hồi á, các bạn nhớ là khi thị trường hồi mà cái hồi này là cái hồi để tiếp tục đi xuống chứ không phải hồi để, để tạo ra trend vượt qua đỉnh này nên cơ hội này là cơ hội để chúng ta giảm bớt cái tỷ trọng thậm chí là về cơ bản thì Dũng không khuyến nghị mua ở đây nhá không khuyến nghị mua ở trên vùng này tức là đây là cái vùng mà nó hồi lên để thoát ra Dũng không khuyến nghị đây là cá nhân của Dũng nhá cá nhân của Dũng có thể các bạn uh, thấy rằng là nó không phù hợp thì các bạn cứ ờ, theo cái phương pháp của bạn nhưng đây cá nhân đây đi nó hồi nhưng đây không phải thời điểm mua hồi theo cá nhân của Dũng là giảm tỷ trọng bán đây là hồi theo cá nhân của Dũng là giảm tỷ trọng để bán bởi vì thị trường nó bước vào downtrend và nếu trong trường hợp downtrend thì có thể đây là đây là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh đây cũng là vùng hỗ trợ nhưng giai đoạn đầu có thể nó xuyên thủng downtrend rất đơn giản nha giai đoạn đầu nó có thể xuyên thủng downtrend là hỗ trợ rất là mạnh nên chính vì vậy điểm này là điểm mà rất là nguy hiểm hay một bạn có hỏi là gì ạ đây là chúng ta đấy là fpt là có nên giữ hay không thế thì nếu mà hỏi là fpt có nên giữ hay không theo các bạn có nên giữ hay không thì về cơ bản cổ phiếu fpt sau khi rũ bỏ rất là mạnh thì nó hồi nhưng hồi biến động lớn này để hồi biến động lớn khi mà hồi biến động lớn thì ờ, hãy gì ạ liệu chừng và thứ hai là thị trường cái cổ phiếu này nó đang phản ánh gì ạ nó đang phản ánh trái chiều tức là thị trường ở đây nó đang phản ánh rất là mạnh so với chỉ số của VN30 VN Index nên ở đây chúng ta cũng nên cân nhắc là giảm mất tỷ trọng tuyệt đối không mua nha tuyệt đối không mua hay là thế giới di động cũng tương tự như vậy tức là chúng ta cũng có cái điểm mua ở đây nhưng rõ ràng là cái với khối lượng biến động lớn mạnh như này thì rõ ràng chúng ta cần nhiều thời gian Đấy, nhiều thời gian bởi vì nó đang thị trường nó đang bị phản ánh rất là rõ kéo xả kéo xả rất mạnh và chính vì vậy thì nhiều cổ phiếu khác ở nguyên tắc thứ ba là thị trường chung giảm rất là mạnh cổ phiếu không giảm hoặc vẫn giữ được thì đấy là cổ phiếu mạnh cơ bản tốt kỹ thuật tốt thị trường chung giảm mạnh cổ phiếu không giảm thì nó đã được 75 phần trăm cộng với quản trị rủi ro nữa cộng với trải nghiệm chúng ta nữa thì chúng ta sẽ có 100 phần trăm vậy nếu bây giờ cổ phiếu này nó đang gì, biến động mạnh so với thị trường chung thì nó đang vi phạm nguyên tắc số 3 vậy nguyên tắc số 3 thì tạm thời gì ạ à, tạm thời quan sát đã bởi vì chúng ta sẽ thấy là thị trường sẽ biến động sẽ dao động rất là mạnh trong thời gian tới và bây giờ nó lại ảnh hưởng của thị trường bắt đầu rơi mạnh nó lao dốc mạnh và bạn mua vào thì lại gì ạ toàn bộ lợi nhuận toàn bộ vốn chúng ta có thể bị mất đó là toàn bộ những cái phần chia sẻ với chúng ta tức là để cho thị trường tạo đáy thì các bạn biết rằng là nó cần phải có gì ạ à? những cái đợt giảm mạnh tạo ra những cái cú sốc gọi là bán tháo sau đó thì nó có phiên bùng nổ theo đà nó có gì ạ nó có phiên tạo đáy đầu tiên bùng nổ trong đà và toàn bộ cái điều này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn thị trường đấy thế thì một số bạn đây thì các bạn thấy là DIG hay là L14 hay là toàn bộ nhóm cổ phiếu kia bạn nhớ này này dù đây là vùng hỗ trợ nha dù đây là vùng hỗ trợ nhưng xu hướng trung hạn dài hạn giảm đã bị phá vỡ các xuống này bị phá vỡ thì cổ phiếu có thể nhiều trường hợp nó hồi nhưng thực ra là nó hồi đây nó hồi này, nó hồi này nó hồi tí này trong trường hợp nhiều trường hợp nó hồi nhưng nó lại tiếp tục quay trở lại cái ban đầu và các bạn thấy là lúc này bạn lại học về kinh tế vĩ mô học về cổ phiếu tốt học về lạm phát thì phải đầu tư bất động sản học về gì nữa học về kiểu như dạng là cổ phiếu này cứ giữ đi ăn hàng nghìn lần thì các bạn sẽ thấy là nếu các bạn đang nắm giữ theo cái chiến lược ăn nghìn lần như vậy